và test cho các bạn xem những cái tính năng của bếp lúc này phía dưới và đằng sau tôi đã bọc lưới là cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào cánh phá dây điện rồi bếp cũng có hai cái đầu chia lửa có nắp bằng inox này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 được công tắc có năng đối với mình chạy về không khóa ga luôn được công tắc có năng loại này thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công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 lò xo như thế này để tăng chiều dài cái pin pin pin khi ra cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương có những lỗ nhỏ chúng ta móc vào như thế này đây sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin đó thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai cái ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng ở bên ngoài chúng tương thích với hai cực chúng ta lắp theo y chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép cho hộp pin các bạn lưu ý là chúng ta tránh lắp sai lắp đảo cực và nếu lắp sai lắp đảo cực thứ nhất thì bếp sẽ không hoạt động và các bạn để lâu ngày thì pin sạc chúng ta sẽ bị hỏng bếp lắp pin sạc và sử dụng bình thường khi đang sử dụng pin sạc các bạn để biết được cái lượng pin chúng ta nó còn nhiều hay ít thì chúng ta có thể nghe một tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh tức là pin nó còn nhiều nó yếu nó chậm dần đi tức là pin nó sắp hết chúng ta đang cắm sạc vào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 nếu mà các bạn muốn sử dụng pin sạc như tôi đang giới thiệu ở đây như tôi vừa giới thiệu á thì à, các bạn à, mua thêm một bộ sạc này với giá là 200 ngàn một bộ để có thể sử dụng còn đối với bếp này thì chúng tôi chỉ tặng kèm cho các bạn một cục nguồn 3V như thế này đây rất là tiện lợi không cần thông không cần sử dụng thông qua pin chúng ta có thể cắm trực tiếp vào bếp vào điện 220 ở nhà để sử dụng không cần thông qua pin bếp cấp ờ, nguồn 3V ờ, vào sử dụng bình thường đây cái cục nguồn 3V này á chúng ta sử dụng tiết kiệm và nó lợi hơn không cần thông qua pin cũng không không cần sạc các bạn chỉ việc cắm vào điện 220 ở nhà để sử dụng thôi nhưng mà nó có một cái nhược điểm là khi mà khu vực chúng ta sống nó bị cúp điện thì bếp sẽ không có sử dụng được vì thế để khắc phục chúng tôi có tặng kèm cho các bạn một cặp pin này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 có thể đề phòng trường hợp cúp điện chúng ta có thể sử dụng bếp này nó là dòng bếp cơ bản thôi nên nó không có tích hợp những cái chức năng tiện cho các bạn nấu nướng nó chỉ có chức năng rang ở bên phía tay phải thôi như tôi giới thiệu bếp có que cảm biến thông minh này khi nó tiếp xúc với đáy nồi có nhiệt độ là từ 250 ờ, độ trở lên thì nó sẽ tự động khóa ra để cho an toàn